Buffet chay 40k ngay mặt đường giảng võ gần như trở thành bữa cơm nhà của rất nhiều người. Thân chay chào cả nhà. Ngày mai mùng 1 nếu có ai dự định đi ăn chay thì hãy thử ghé quán chay của vợ chồng cô Hòa ở 141 giảng võ nha. Mình ăn ở đó từ hồi có giá 35k và quán thì mãi sâu trong hẻm là Nguyễn Chí Thanh nhưng mà giờ thì chuyển ra giảng võ rồi. Nói chung là cô chú đã rất cố gắng để duy trì mặt bằng này. Tên quán là cơm chay dưỡng sinh liên hoa nha. Nếu có ai muốn tìm một quán chay thân tình ấm cúng như nhà thì thử ghé quán cô Hòa nha. Quán không có ba cái đinh rầm rộ gì cả bởi vì khách quen rất đều, thậm chí là có những vị khách quen mà mình gặp tới 3 lần cơ. Đồ ăn thì khá là cơ bản thôi, rất là vừa miệng miệng nói chung là không quá cầu kỳ với mức giá 40k thì mình thấy khá là hợp lý nhưng mà lắm lúc cũng gặp những vị khách bảo là bán thế này để lấy lô ra lãi nói chung thì cũng tùy vào tâm nguyện của mỗi người như cô chú ở đây mở để phát tâm ăn chay đến nhiều người hơn chẳng hạn cái hôm mình đi thì trùng hợp thế nào mà hỏi ra mới biết là tất cả các vị khách trong quán đều là những người ăn chay trường luôn chú ơi nếu mà cứ thể ăn chay mãi mà không không làm phát nguyện thì có sao không ạ Ờ, không sao nhiều người mà phát nguyện nhưng mà cái tâm người ta tham sân si vẫn còn thì cũng chỉ giống như cái người ta không phát một cái nguyện nào cả mà người ta cứ ăn như thế người ta làm những việc tốt ở liên hoa thì có một cái bất tiện là mặc dù ở đường lớn nhưng mà cũng khó nhìn ra và không gian cũng hơi hẹp quán chay thân thiết như nhà có em chó trắng rất là dễ thương